Yeah dạ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi một cái tựa game Không phải là Minecraft Không phải là Roblox Không phải là game gì khác Mà đó chính là game gì ta tôi cũng không biết tên game này Ờ...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 Game các bạn ơi Ui được, không ui, lắc được, đầu được, nha, được. không lắc đầu Lắc đầu cũng thế này là một, một đường tiến thẳng nha Trò này giống như trò chỉ búp bê vậy bạn Nếu bạn nào không biết trò này trò gì thì nó giống như Wow Đứng im, đứng im, đứng im Cái trò này giống như là trò chỉ búp bê vậy các bạn Các bạn phải đứng im các bạn không được di chuyển ủa nhanh vậy đánh sợ quá cái này tôi không dám lướt luôn nó tròn game á bạn tròn game á con này tròn game á con này nó nó nó quay qua nhanh thiệt chứ không biết là có ai sẽ chết đầu tiên không đừng ai chết trong màn này nha trời nhục lắm đó đúng rồi ơi tôi rung quá mọi người ơi tôi rung quá à. cái con búp bê này nó xoay qua nhanh ghê luôn á ôi tôi bị mắc cái cành cây không thấy xem chị thấy xem bị nào ui con này nó quay qua nhanh quá à trời mày cho cho anh vừa vừa đó trời mình nợ bấm nè ồ mình nhìn thấy cái mặt sao chị nó cuối vậy chị búp bê này hơi lạ u quá rồi quá rồi ôi rồi đầu tiên bóp ủa còn ai hả còn ai hả ủa sim hả em sao hả sao hả đây tôi tôi tôi cố lên sam ơi cố lên đừng để thua sam ơi chỉ còn có 40 giây mà no trời ơi No, Sammy đã nằm xuống rồi Vậy chỉ còn ba người Phong cận Kairon và Kamui thôi Kai ơi, cố lên anh em mình sẽ thắng Ủa, cho này cho gì vậy? Ơi, cho, cho, em dễ lắm. cho này cho gì vậy Sim? Ok, qua chừng là mấy cái mấy cái block rơi xuống á Ủa, cho này cho gì ta? Ủa, cho này cho gì vậy? Block rơi xuống, block rơi xuống trò này là mấy cái lắp nó ra xuống ui trời ơi mình phải né mình phải né ui ghê ghê chứ ui ghê quá trò này đúng ghê luôn tôi là tôi à. tôi là tôi hơi bị sợ trò này luôn các bạn ui phải bên đây thôi đi đây nè yên tâm yên tâm yên tâm không không không không canh rồi không canh rồi ờ, ok ok ai cũng canh thôi đó chạy đi chạy cái này ra hoa rồi xong luôn cái đó hả anh em mình thua cả mui luôn các bạn trời, trời ơi là anh là tốt rồi con trai mà thua con gái nhục quá nhục nhã quá nhục nhã quá bạn ơi con trai mà thua con gái cái này là một cái sự sỉ nhục không thể nào chấp nhận được cái trận hồi nãy thì mình nghĩ là nó chỉ là nháp thôi bây giờ mình mới vô mình chơi à. thiệt rồi à. không có nháp đâu thôi thôi thôi bây giờ chúng ta làm lại nè làm lại nè ok rồi Ồ, oh, <laughs> trò này là trò Trò này cũng là trong Squid Game luôn các bạn Là chúng ta phải chọn đường Đó, đi đúng như, như, ờ, oh, no. như đi trong gương á Ờ, bây giờ bây giờ làm cách nào để tìm được người nào đi trước đây này, ai đi lên cay để cay cay hả cay hả để cay trong đây á là lên có đánh đừng có đẩy cay trong đây á là chỉ có cay với phong là con trai thôi nên là bây giờ đi nhanh lên nội đi trước rồi cay cảm ơn cay rồi đến phong ủa đâu hả ok thôi Để sam sam à sam à phong nói sam nghe nè sao mà sao nếu như phong có chuyện gì với chăng nữa thì sam cũng nói nhiều nói nhiều sam à, cái gì vậy ủa sim ơi bạn đẩy mình luôn á sim mình đâu có biết gì đâu Nhưng là bây giờ chị em mình chị là chị chị sẽ nhường em chị đi ơi tạm biệt em thank you tính ra là à, tính ra pha hồi nãy là sim mới đẩy mình xuống luôn các bạn đây tôi không có đẩy nha tôi nhảy trước nha ai đã ê ê bạn nhảy nha bạn nhảy bạn dướng cho người mình nó đẩy mình xuống luôn các bạn ủa yeah. vậy là hội chị em thắng được hai ván rồi đó ủa ok ơi cay ơi anh em mình mặc dù mình biết là hội chị em ba người anh em mình chỉ có hai người thôi nhưng mà bọn quá. mình cũng phải cố gắng để thắng bạn hiểu không nhục quá bạn em ơi trận đấu ngày hôm nay mình ờ. chơi tính điểm theo hội chị em và hội anh em không tức là không cần biết là ai thắng cứ tính là con gái là hội chị em con trai là hội anh Ủa, khôn quá khôn quá bà khôn quá bà khôn quá trời ơi ok ui lại tiếp tục trò này nữa hả này phải thắng nha không nên thua nha không có này thì dễ này thì dễ mà ui thì dễ ờ. con này dễ đúng dễ luôn á tại sao á em chấp mui luôn ok em đồng ý cái hồi nãy mui nói luôn con trai ơi cố ơi anh em mình là con trai anh em mình phải thắng mình mới chiến thắng thua chị em đấy sao được sao được quá những người mắt cận nhìn không thấy búp bê á mọi người chậm mà chắc okay. cái cây chậm mà chắc cái cây ủa đó, đó, im chắc là có một mình chị cận à mai em đi đường thẳng được không em đừng đi lát được em cứ nghe mà chị chị sợ em đẩy chị quá không gì ơi em đang thả chuột ok oh, oh my god cái con này á chúng ta cứ chậm chậm thôi chậm mà chắc trước sau gì cũng thắng à cây ơi chậm mà chắc rồi, yên tâm game này ai mà chết là người đó nhục lắm nha sim cây à, sim sam ơi sim sam ơi xíu nữa mình mà đến trước thì mình đẩy hội chị ẹ à, hội anh em về nha ok ôi okay. anh em mình về đầu tiên bông ơi trời ơi tí ơi chị em mình mà đến trước đến trước hộ tôi cái đến trước hộ tôi cái còn có 60 giây nữa chị ơi còn 60 à 60 ơi em em còn em ủa sau này là sao nữa vậy lại còn là sao vậy từ từ thôi sam từ từ hết sam bình tĩnh từ từ thôi bình tĩnh thôi bình tĩnh thôi nó lừa nó lừa nó lừa nó lừa đáng sợ gì đáng sợ nó lừa nó lừa em mình phải thắng một trận cay ơi chị em xem thường anh em mình quá ui ui block drop lại là cái trò lại là cái trò cái trò ác độc này ờ. block rơi xuống nha khác nha khác nha quay xuống khác nha Thì ra mình thấy nó như nhau mọi người ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ my god ồ my god ồ my god mình nhảy vô cái chỗ nổ luôn Oh my god. Oh my. Ê! tôi Sao mà sao sao mà Khoan cây ơi đừng để thua nha cây đừng để thua hội chị em nha cay trời ơi còn mình tôi à mình chi mình con chi con chi con chi mình bị dứa mình bị dứa cái bà lóc ở đây mình không leo lên được nữa rồi ôm đâu cay nè cay nè coi cay sống nè cay sống nè cay sống nè ôi cay sống là ngon nè cay sống là hay nè cay sống là bọn hổm nè ủa tụi mình với bạn tụi mình với bạn Ủa, ủa, ủa trò này là gì hả? Ủa, trò, trò này là gì hả? bây giờ anh em mình ai thắng cũng được ừ nhưng mà nếu mà mình thắng thì sẽ okay. tốt hơn dạ nếu mình thắng bạn thì sẽ thấy hơn thật là mình là ai mình nào mình mình nào thắng đây coi mua cây múa rồi cây múa rồi cho em cây múa là à. chúng ta sẽ có mình nào thắng đây để coi uh, à, cai với phòng là múa à múa nè người đeo tai nghe người đeo con cua lên đầu nè coi ơi ơi ôi xếp tay màu. ô oh my có, tôi không để thua bạn đâu bạn ơi Tôi đang rất là nghiêm túc luôn Để rồi coi để rồi coi sẽ phải có một người nằm xuống cái à đúng rồi chắc chắn rồi đó không phải là mình đâu bạn à để mà coi ừ, để mà xem ôi nước ơi xuống biết tới chừng nào đây trời nó game luôn á nó càng lúc càng nhanh ui mình nghe cái tiếng đó đó trời ơi cái gì vậy trời hai anh em nhà này chơi ghê quá vậy ghê trời cá môi vừa đi lấy khoai lang nướng về mà cá môi mất mình là hội anh em hả ủa hội anh em hội anh em nhưng mà hồi nãy bạn bảo sao nếu bạn thắng ngày càng tốt thì giờ mình thắng rồi nè nhưng mà sao là người yêu của mình thì sao phải tự hào như mình chứ thôi sim ơi sim nói chung là cai cũng ờ, nói chung trình cai cũng đến đó thôi sim cũng đừng có thích giọng nó nha không sao đâu thôi cai ơi sau ờ, cái màn này sau cái màn này thì anh em mình vẫn là bạn cai nhá anh em mình vẫn là một đội không ờ, ơi sao sim sim uyển cho em vớ vớ mẹ luôn tại vì cái tội gái dám gái sim với sim mà sim cho bà rồi nha ơi nè ơi. em không cấy nha bắt đầu đi ok vô nè <laughs> cho tiếp tục vậy ơi cho này vui ủa ủa gì ủa, lại nè rụng rụng rụng rụng đá đá rụng rụng đá nó sẽ bị rụng đá, oh đá, đá nó sẽ rơi xuống và mình phải chạy ra khỏi cục đá nào đang chuẩn bị rơi xuống ok theo kinh nghiệm của tôi là cứ có tốt nhất là nên đứng yên mình vừa mới nói đứng yên luôn á trời ôi đâu tôi còn một cục đá duy nhất ở chỗ tôi ơi tôi còn một cục đá duy nhất tôi còn một cục đá duy nhất no nam mô nam mô nam mô nam mô nam mô cục đá duy nhất trời ơi cục đá duy nhất của tôi còn lại tôi à, cái ác quá à. ok bom thác bom thác ủa bây giờ ai bây giờ ai đấu với ai đây cam ơi và caron ê trò này gung là trò này gung lắm bơi lên cố anh cái ơi anh em tôi anh em tốt chúng ta đứng lại đúng rồi leo lên cây ê xuống rồi mười mười xuống rồi mười xuống rồi mười xuống rồi vòng vòng vòng vòng lại nhanh lên cây ơi nhanh lên đứng lại ai quá chạy đi cây thắng trận hả à? đúng rồi Đâu? ờ hai điểm cậu em nhiêu điểm ta hai điểm không đúng không đúng không hai điểm hai điểm ủa rồi ủa mui với sim mui với sim là hai điểm với à, sim à, quên quên quên quên quên quên trời trời trời mày thấy mình múa hay không không múa đỉnh hay quá trời lại cái trò này nữa Ủa nói cái vậy? À, không không cái em, em biết em biết rồi cái trò này là cái gì sao nó nó nó khởi động mình để chơi loại, khởi để động loại, để loại trò này trò khởi động rồi cận quá nhìn không có được chị ơi có mình chị bị cận à chị thấy cái tên của em không không cận á chị đừng có than nữa chị ơi chị đừng có than nữa oh my god ơi mọi người mọi người biết không mỗi lần nó quay qua là tôi buông bàn phím tôi buông chuột luôn mọi người Ôi ờ. hồi hộp quá Ai đang bên phải rồi vậy? Trước mặt của tôi là một cái cây cho nên tôi phải né nó ra. Em muốn tới tát Heron của chị ơi, tại Heron tát em. Cà đô tát em hả? Ok ok. Hồi nãy, em tát Sam xuống ờ, cái cái vực á. Này đúng cay luôn rồi. rồi. Yes yes yes yes. Yes yes yes yes. Cà đô tao rồi. Yes tôi rồi. Ô. Tôi rồi, May quá. Trò ờ. dạ. này không ai bị loại hết. Cái trò này là mình chơi mình khởi động tinh thần rồi đó mọi người. Dạ. Ủa trời ơi. Bắt cua. Bắt cua. Tôi thua, tôi tôi thích trò này tôi thích trò này chỉ có ba người được sống sót chỉ có ba người được sống sót thôi kìa ủa ba người hả ba người bắt qua qua được thì là sẽ sống sót trời ơi tôi tôi, tôi ghét trò em luôn á vì trò em nó, nó, nó chưa nổi vậy á cái này sao vậy ôi tôi qua được rồi tôi qua được rồi hay quá hay quá phòng ơi em chúng ta cây phong là qua rồi nha cây phong rồi thì hai người chứ ơi phong đã biết phong biết chính rồi ai à chết gì ủa mọi người qua hết trơn hả lên lên lên lên lên rồi ơi qua đường qua đường qua đường qua đường mình bị giăng xuống dưới rồi gì vậy cay ôi xin lỗi xin lỗi xin lỗi à! nó tao bị giăng xuống dưới tận bên dưới còn 30 giây mình mình mình làm được mình làm được tôi tàn mấy cái pha tôi từng tôi gần qua tôi téo mà no no cái ơi đừng đẩy mình ơi tôi tôi mới nghe tiếng tôi mới nghe tiếng ai ai ai đó bị bẹp gì mình nữa bạn mình chết luôn rồi đúng đời này đấu gì sao kịp trời vâng mà trong màn đấu lần này không ai là người chiến thắng đã oh. Ờ. rồi nobody tôi tôi tàn à, leo lên gần tới thì không mấy bạn ơi thiệt <laughs> luôn á cay quá thôi không sao không sao không, sao hà là không có ai có điểm đó đỡ cay <laughs> ghê mà hiểu cảm giác các bạn nhảy tới rồi tự rớt không có hiểu không cay thì mình cũng tàn tôi cũng pha mà tôi gần tới luôn mọi người ui ui dồi ôi tôi ghét cái trò này lắm lại cái trò này là à. sao vậy bà lóc rung lên vậy nhảy cay tát thêm nữa hả nhảy cay tát hả nãy cay à. tát sao tôi sẽ ghi nợ mối thù này chiến thắng là số 1 cái chân hai về cái kia mày tắt kìa mày tắt ai đánh đây trời mày bay quá cay bay quá cay ơi ủa chết hết cái gì tắt cay rồi chết hết luôn còn mình tôi nhưng mà con phải dán xuống nha dán xuống nha phong ok ok để em cố gắng sống rồi sống rồi đó Ủa sao em đứng im chỗ rồi Sống rồi, sống rồi, sống rồi, sống rồi, sống rồi Ủa ơi cay đấy đẩy chị xuống đúng không ủa trò này cho đẩy quá chị trời cho đẩy quá ủa vậy nguyên này hả vậy nguyên này hay quá yeah yeah hỏi anh em được 3 điểm rồi bây giờ chúng ta sẽ đấu thêm à, vài trận nữa thôi để coi ai thắng ra hỏi anh em à, trước tiên à tôi qua tôi tát hỏi anh em cái đầu được 3 điểm rồi đó sao mình qua mình đẩy sim <laughs> hài phải chuối rồi <laughs> trời ơi bắt cua nữa hả trời ơi lại là bắt cua hả bắt cua bắt cua đúng rồi đúng rồi bắt cua rồi bắt cua oh my god một á là là là là tất cả đều sẽ chết hai là sẽ có vài người thắng thôi ba người được phép thắng nha còn lại những người khác là không được nha ui lên là ba dâng lên là ba dâng lên là ba dâng lên là ba dâng lên nha trời sao à biết rồi biết rồi biết rồi biết đường rồi biết đường rồi Yeah, biết rồi. Là ba nhân lên, là ba nhân lên. Ủa là bây giờ mình mình mình mình mình đi vô trong đây hả? Đúng rồi, đi vô đây, à, vô đây, à, vô đây. À. Không không, đừng đi vô cái cái chỗ đó, đừng vô chỗ đó. Ủa nhà nhà chém, nhà chém. Ê, là ba lên kìa. No! No! Sam ơi, no! Ờ, cay quá. Ê, tôi tôi tôi qua được rồi, tôi qua được rồi. Tôi qua được rồi. Chết đi, chết đi, chết đi, không ai thắng đâu. No! No! điểm luôn Hỏi anh em 4 điểm Hỏi anh em 4 điểm Nè <laughs> mấy bạn đừng có bảo là hỏi anh em tôi ăn hiếp con gái nha Con gái tận ba người lận nha à, Đúng không cay dạ. Đúng không cay Trời ơi bạn ơi bạn thấy bạn tự hào về mình không bạn ơi Mình tự hào về bạn quá Thầy luôn á Sao chứ biết cái trò gì đâu à Trò gì đâu là trò gì đâu Để chơi được những cái trò này á Người ta cần là phải có ba thứ kiến thức kinh nghiệm và trải nghiệm mày ha này ơi bom chát bom chát bom chát bom chát giờ này vui à giờ này vui á mình đứng chỗ cao thế không không vui giờ này không vui tôi không đi bắt cua không vui ô phong với sam thì không có mày quá ủa ai có ai có ai nón xanh á ai ai nón xanh lá cây á xin mi, simi xin mi, sim đừng dí đừng dí cay sim ơi đánh hồi anh em đi chị chị đánh hồi anh em à, à đánh hồi anh em à sim hồi à? anh em sim ơi <laughs> chạy đi cay ơi chạy đi cay ơi đây mấy bạn nhìn là mình đang quay cay nè ủa chúng ai vậy ôi lá ba lá ba nữa nha ủa vậy vậy tôi đứng bên đây tôi an toàn rồi mọi người ơi đừng có đánh mình <laughs> Mùi múa Phong ơi, mình phải đang chống chọi với cả hai người Oh my god <laughs> Phong đang rất là an nhàn nha bạn Còn mình nhàn quá ca ơi Mình an tâm quá Em dạ. ơi, đến chiến Ôi rồi Chạy dạ, đi lên Mình sống an nhàn quá ca ơi Rồi, xin mời lava lên, lava lên, chạy đi lên Sắp đổ rồi, lava, lava, lava Leo leo trên cây, Sam leo trên chạy kìa Sam kìa hai ba cây ơi chạy nè cái chân sam nhảy qua cái chân sam nhảy qua làm sao bơm trúng nổ rồi bơm trúng nổ rồi ơi dạ quên rồi quên rồi phong ơi quên rồi quên rồi quên rồi chưa chưa chắc nha ô ô quên à. ờ. rồi hả ba người ô mình có còn mình với bạn cái sim không mình với bạn cái sim thôi chẳng lẽ simi phải thắng trò này là đen đủ ờ, xui xẻo hoặc là đen đủ thôi đúng rồi <laughs> trời ơi bây giờ trò này nha bạn mình sẽ giải thích cho bạn trò này là chúng ta sẽ phải chọn cái nút đó bây giờ mình sẽ phải lên mình chọn cái nút ờ mình mình sẽ chọn màu của mình đi màu xanh dương màu xanh dương màu xanh dương màu xanh dương an toàn an toàn an toàn tìm ơi cố lên xin ơi xin ơi cố lên không có biết nữa an toàn an toàn mấy bạn mà chọn à, trong đây sẽ có một cái nút trong năm cái nút này sẽ có một cái nút là sai bạn hiểu không hiểu không là chọn cái nút sai người đó sẽ thua ok mình sẽ tin mình sẽ tin cái màu của mình màu đỏ coi bắn xong bắn này đổ đây wow oh my god thua thua thua thua thua thua đừng đừng đừng đừng đừng đừng bây giờ chỉ có hai lựa chọn thôi đổ đi anh dịch à em tin anh đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng tổng ra cuối cùng anh tiểu xin ạ ôi rồi mười ôi còn nữa hả ôi xin ơi một trong bốn luôn á trời ơi đừng 105 em Trời ơi Cay ơi Nổ đi Nổ đi Không sao không sao Không Cay bình tĩnh bình tĩnh Cay bình tĩnh Cay bình tĩnh bình tĩnh Mình mình đang quan sát bạn Hãy bình tĩnh Thua đi Cay ơi Thua đi Không sao đâu không sao đâu hả bạn Chị bà Ơi, thôi không sao, hội chém mới được 3 điểm thôi Mình vẫn sẽ cho họ chị hội chém cơ hội để chơi tiếp đúng không? Để coi hội chém thắng được không? Rồi, tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp Tiếp Cố lên chị em tao em không? Trời ơi Hay quá Ủa? Squid Game, Squid Game Không, không Bây giờ thế này nhá, không phải con trai đi trước mà là Con trai, sau đó đến con gái, sau đó con trai, con gái Phải như thế nó mới công bằng mình là mình, lại, à? mình lại, mình lại mà, mình lại okay, Để, để mình thôi chứ sao nữa Ủa bạn không hả? Ủa mình tính kia là để mình mà Thôi để mình Thôi, ừ bạn ơi, vậy, vậy à. thôi để mình làm đi Ừ vậy Được rồi, để mình Được rồi Rồi, rồi tới một người con, cái gái kìa, con gái qua đi con gái ơi Đó được cây Cái coi cây Giờ lượt cuối này mà mình không không không không trúng nữa thôi mình chịu mình luôn á <laughs> cay đi rồi bóng tối khích lối ừ. là là lên lên lên cay ơi à thì nói chung là ừ. nói chung là bây giờ chỉ còn có mình với ca mui ok hồi nãy mình tưởng là một mình mình đấu đội hai Ê, cái pha đó thật sự là mình không nghĩ là cái pha đó là sao vậy té luôn á. Chết rồi, còn em này nữa hả? Bơm táp hả? Cố lên mui ơi, cố lên mui ơi. Không còn em nữa, cố lên mui. Mui làm gì mui? Mui làm gì mui? này chắc là của Phong luôn rồi, của Phong ghét Phong chắc lắm. Ghét của Phong luôn rồi. Của Phong sao? Của Phong sao chị? Của Phong sao chị? Của Phong sao chị? Vô gì vô gì, cố lên cố lên. Của Phong sao chị? Của Phong sao chị? Của Phong sao chị? Của Phong sao chị? Em nhảy lùi nè. Em nhảy lùi vậy dạ, dạ. chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi chạy dạ. đi chạy đi chị ơi chạy đi chạy đi kéo kéo kéo kéo mình may mắn mình còn 13 giây 10 giây 10 giây mua đi mua đi mất rồi mua đi mất rồi gì mà để vui vui chơi cái trò là là, là xác định luôn á đúng rồi yếu tim luôn ơi ê ê nếu bọn mình thắng thì sao nha chị em đãi mình chầu pizza nha người nào thắng thì được chầu ờ. pizza đi nha lý nữa à. được, ừ. được, được, được. ok cuối à. video này mình sẽ cho bạn xem coi người thắng sẽ được chầu pizza mình sẽ quay lại à, đoạn à, được đi ăn ừ. pizza đó, đó. được ok Ê, chơi luôn Sợ gì Ê, người nào thắng phải bao pizza nha Cây đo thua, tôi ghét Tôi nhầm người nào thua chứ <laughs> Tôi ghét cây đo lắm luôn người nào thắng à, người nào thắng à Ghét ai, ghét ai, ghét ai Ghét ai, ghét ai, ghét ai Ghét ai Ghét ai ơi chắc lỗi này mình dạ, đã dạ. khiến cho Mua. mình để cho hậu kiên có điểm dạ, rồi à, à, kiên kiên kiên dành kiên à, dành à, kiên à, nói chung là ai nhảy lên cái vòng tròn vàng này trước và rồi. và dự tức là tức, là ai là là, là, đứng ở trên đó đúng không đúng rồi mấy người lên vòng nhà xong mình đạp ngay người kia ra yeah đúng rồi yeah ủa người này đánh tôi xuống em tôi tôi ai lên tôi đạp xuống tôi chơi dữ chưa quên xin lỗi nha chị bên này như này như này chị này giữ giữ giữ ủa chị em ủa sao chị em cũng đấm nhau là sao vậy ủa là sao lộn chị em lộn chị ơi ơi à! ơi chị em đánh mình rồi thế à lên lên giữ giữ giữ giữ giữ giữ trời ơi chẳng lẽ để anh em mình thua vậy sao sao cố lên đi mày cố lên lên mình giữ mình giữ hội chị em đây giữ thì mình cũng tìm được đường đâu mình lên bây giờ ai da đây này nè mùa ơi ai da Thôi em căng quá Ây da trời đẹp khó à. mà Mình tay bị đẩy xuống mà bạn ơi Chết rồi chết rồi Sao sao sao cam cam mình ở đây rồi Ây da Mèo bay đẩy mình xuống rồi Một bà cam ở dưới một bà cam ở trên khó quá Bà con chúng ta lên cây ơi à, à, Đừng, đừng mà Đừng Đừng mà, đừng mà cái này người ta gọi là lợi ích của ba người các bạn cái này lợi ích của ba người ê từ từ cái này cái này không giỡn nha cái này cái này không được đâu nha cái này là phải thắng chứ chứ bây giờ đúng rồi <laughs> đúng rồi chỉ cần một người té hay là thua các bạn ơi chỉ cần chỉ cần hai người té thôi là họ cho em cũng không được điểm để chinh để chị trước nè tiếp đây tiếp đây bên nào bên nào xem bên nào xem mình đang coi bạn nè bạn bên nào trời ơi để ví dụ tiên thì tát thì chúng ta là thắng luôn rồi chứ cái này ba bốn im đi không cần im đi ba ba ba mươi nghe lông đi anh em trời ơi ghê vậy trời chi bà Lão Huề đó là Lão Huề đó trận quyết định đây nè Trận cuối cùng Trận cuối cùng Ê biết Ê cay biết vậy nãy mình kết thúc luôn cho rồi Đi là mình thắng rồi ừ. <laughs> Thiệt luôn á Tự mình, mình Để xem coi ai bao vào chầu visa để bạn ơi Tụi mình mới quyết liệt được nhập liền sao không? Tại vì anh em mình muốn cho chị em cơ hội Cho nên anh em mình mới chơi tiếp Im đi im đi Im hồi mình kết thúc mình kết thúc video lâu rồi Một số Tắt nữa tắt tin tắt tác rồi đó gì que tác hả tức là, tức là có người một cặp cái que cả đây mình phải đi uh... que que que tác tác ok đừng làm nha ủa tại sao lại là tôi ôi à! trời ơi không sau này nè bạn đang đuổi tôi bạn đang tác tôi mọi người ạ chị chị chị chị mà sao sao ơi chị nó màu đỏ đó là sen đó là sen đó là sen ô tô kê Ok ok ok. ô tô kê đó đừng có đánh cái đừng có đánh ờ. cay đó đi đi đi đi đi chạy đi sao <laughs> à, xin lỗi sam nha nhưng mà thầy phong ờ, phải Thôi nhờ. Rồi bơm tát oh mày god. Nữa hả? Tôi ghét cái trò tát tát này ghê á. Ủa hai anh em mình không ghét. Chị tưởng chị ghét chứ em ghét hả? Hai anh em mình và mẹ Simi đúng không? Ờ mẹ không ghét tại em ghét là tại vì chị thích chơi trò này á. Một trong hai anh em mình phải đưa cái trái cho mèo sim ơi lên lên trên kìa cai trên kìa cha trên trên trên nóc kìa ra trên nóc cai trên nóc em leo leo cầu thang leo cầu thang leo cầu thang leo cầu thang leo leo leo cầu thang có tác dụng đâu leo cầu thang đi leo cầu thang đi bạn đi bên nào bạn đi bên nào mình chạy bên đó đi bên nào bạn tin nè ơi tin nè cai ơi bạn đừng chơi mình sao bạn chơi mình đi cai đừng có đâu mình chạy kia á đang chơi đang đứa được trời mình đưa cái chai đúng một giây luôn wow wow wow giờ sao giờ anh em mình đấu nhau đúng không còn à. gì nữa bạn ơi đấu nhau thôi ủa <laughs> ủa ủa ủa ai là tiên ti ủa cay cay tiên ti cay cay tiên ti ủa tiên ti nó cay ủa ủa vậy hả ủa nhưng mà trái tiên ti của mình đâu không ủa là trong người cay á đó đó đó đá thiên đi đó Ủa? Ủa? Ủa? Ủa? Ủa? Tại không? Nó không à. Ờ. tự hào về Phong không Sam? Ờ, không, pizza, một chầu pizza. Mày được free mạng nhưng mà không. Alo, anh bán pizza hả? Cho bọn em ờ, 50 trái pizza nhá à, Em bao nguyên công ty á mà Mọi đi ăn pizza thôi mọi người yes Rồi ờ, đi ăn pizza thôi bạn ơi Hiện tại bây giờ đây mình sẽ cho bạn xem Hiện tại bây giờ mình đang chơi trò chơi này là đang là lúc uh, uh, 7 giờ 7 giờ tối bạn ạ à. Đây 7 giờ tối Yeah dạ, và bây giờ bọn mình sẽ đi ăn pizza Mình sẽ quay này một cái đoạn à, à, Không chụp một cái ảnh à, ăn pizza Mình up lên Facebook nha Ok Yeah dạ. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video nó đây <laughs> rất là dài rồi Cho nên mình sẽ kết thúc video tại đây đây Và nếu như bạn thích video này Đừng quên hãy để cho mình một like, một share Và nhớ dạ. subscribe đăng ký vào kênh ừ, youtube của mình nha các bạn cái vậy vậy vậy mấy bạn thua đi like nha mình, đi like nha mình đã subscribe nha mình đã subscribe nha mấy bạn mấy bạn kia dạ.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 bye. yêu mọi người hello team, hello team